chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh à, Bất động sản nhà đất Hà Nội à, Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một ngôi nhà tại à, Yên Nghĩa, Hà Đông Ngôi nhà có diện tích là 36,9m2 Xây uh, à, 4 tầng Và chia 3 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng thờ riêng biệt Giá chào bán hiện tại chúng tôi đang chào là uh, 1 tỷ 700 triệu đồng Đây, Hiện tại là tôi đang đứng ở trước ngõ của ngôi nhà, các bạn có nhìn thấy ngõ trước nhà của, à, của à, cùng với nhà là rộng hai mét rưỡi cách đường à, à hai ô tô tránh nhau 15 mét đây không gian của phần ngõ đây và trước mặt là tôi đang đứng ở trước mặt của phần tầng 1 ngôi nhà thì tất cả toàn bộ mặt tiền của tầng 1 đều được ốp đá granite và về phần cửa thì sẽ được làm cửa hai lớp cửa xếp và bên trong là cửa gỗ ba lô kính và bên này có một cái cửa sổ này ngôi nhà này có mặt tiền à, rất là rộng nên là nhà tương đối thoáng đây đây là phần mặt tiền của ngôi nhà sơn phao chỉ rất là đẹp vâng. có ban công ra các bạn có thể ngắm lại toàn bộ ở phần mặt tiền đây đây và phần này là ngõ và tiếp theo là chúng ta sẽ vào không gian của tầng 1 ngôi nhà không gian của tầng 1 ngôi nhà thì hiện tại là được à, thiết kế à, với bố cục à, cầu thang cuối và nhà, phần bếp nên toàn bộ không gian rất là rộng đây phần này là toàn bộ không gian của phòng khách này và phòng ăn đây chúng ta có nhìn thấy Ờ, ở bên trên thì chúng tôi đều có hệ thống trần thạch cao hệ thống đèn nét bên này là hệ thống ờ, phao chỉ dưới là hệ thống gạch nát đèn đây và ờ, sang bên này là chính là phòng bếp và tủ bếp đây tủ bếp thì tất cả chúng tôi đều làm từ gỗ xoan đào gỗ thịt về mặt là bếp thì sẽ được làm đá đen đá tự nhiên và phần à, chậu rửa này sẽ là chậu inox 304 hàng nhập khẩu các bạn ngắm lại không gian của à, phần tủ bếp đây ở ờ, còn tầng 1 này thì hiện tại là bên à, công ty tôi có thiết kế một phòng vệ sinh phụ đây các bạn có thể nhìn thấy này đây gồm một cái bồn cầu một cái vòi xịt À, và hệ thống máy bơm à, về phần à, cầu thang thì à, mặt bậc và cổ bậc hiện tại chúng tôi đang thiết kế từ đá tự nhiên đá Bình Định và phần tay vị thì sẽ là từ gỗ nghiến đây các bạn có nhìn thấy đây và tiếp theo tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 2 của ngôi nhà à, trên tầng 2 của ngôi nhà thì hiện tại à, chúng tôi thiết kế một phòng ngủ rộng để cho các cặp vợ chồng chúng ta có thể ở à, cho nó thoải mái đây phần à, phòng ngủ phía bên trong và đây là phòng vệ sinh phòng vệ sinh thì bao gồm à, bồn cầu này hệ thống lavabo à, gương và đầu chờ của bình nóng lạnh bên sau đằng sau có một cửa sổ đây chúng ta đứng từ bên trong này nhìn ra tất cả ốp lát rồi rất đẹp đây có sen cây này và bên trong này chính là phòng ngủ rộng của tầng 2 ngôi nhà chúng tôi vừa mới hoàn thiện xong thôi nên còn rất là mới đây trên ờ, bên trên này cũng có hệ thống trần thạch cao này đầu chờ của điều hòa bên ngoài là một cái cửa để đi ra ban công đây phòng chúng ta có thể nhìn thấy không gian phòng đây chúng ta sẽ đi phía ra phía ngoài ban công đây ban công của nhà đây rộng rãi nhìn ra lấy view ra bên ngoài đây xem ra em lại cái không gian của phòng ngủ này và chúng bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên tầng 3 của ngôi nhà đây là hành lang này tầng 3 của ngôi nhà thì uh, uh, hiện tại là thiết kế chia hai phòng ngủ nhỏ để cho uh, gia đình nào có các cháu nhỏ thì chúng ta sẽ các cháu sẽ ngủ trên tầng này đây chúng ta có thể nhìn thấy đây là không gian của hai phòng ngủ đây và bên này là phòng vệ sinh phòng vệ sinh ở trên tầng 3 à, này thì cũng bao gồm các thiết bị à, như tầng 2 thôi đây hệ thống ốp lát và hệ thống uh, bồn cầu lavabo hệ cái đèn cửa nhà vệ sinh thì chúng tôi làm từ cửa nhôm việt pháp các bạn nhé đây là phòng ngủ ở phía bên phải này một cửa sổ và một cái đầu chờ của điều hòa đây chúng ta có thể nhìn không gian này À, về phần à, cửa sổ thì chúng tôi làm từ cửa nhựa loại thép à, cửa cách âm đây và à, bên này là cửa thông phòng về cửa thông phòng thì à, khuôn thì chúng tôi sẽ làm từ khuôn trò và cánh thì sẽ làm từ cánh râu đây chúng ta sẽ sang bên à, phòng ngủ tiếp theo cũng bao gồm như vậy rất là sáng đây tôi không bật bất kỳ một cái bóng điện nào các bạn có thể nhìn thấy nhưng mà nhà đầy đủ ánh sáng về nhà này thoáng trước thoáng sau và đây là chúng ta sẽ đi lên trên tầng 4 của ngôi nhà trên tầng 4 của ngôi nhà thì hiện tại là chúng tôi thiết kế một phòng thờ một à, sân phơi đây phía này sẽ là phòng thờ và bên này sẽ là chỗ đặt máy giặt này và phần à, đi lên trên tung thang đây chúng ta có nhìn thấy không gian không gian của phòng thờ và bên này chính là sân phơi Đây chúng ta có nhìn thấy sân phơi rất là rộng xung quanh ở đây thì dân cư ờ, khá là đông đúc rồi đây chúng ta có nhìn thấy bên này trục chính của đường ờ, tổ 14 đây ô tô vào chỉ cách khoảng 20 mét thôi 22 mét đỗ thoải mái ngày đêm cách trường tiểu học 10 150 ờ, mét và trường mầm non cũng vậy đây là ngay trung tâm của tổ 14 tôi xin nhắc lại một lần nữa thông tin của ngôi nhà ngôi nhà có diện tích là 36,9 mét vuông Ờ, xây 4 tầng và hiện tại là đang có 3 phòng ngủ một phòng thờ và một phòng khách riêng biệt à, ngôi nhà hiện tại được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 700 triệu đồng à, bên tôi có thương lượng và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng à, ngoài ra thì khu vực này chúng tôi còn xây thêm một vài khu vực và vị trí khác nữa nếu các bạn quan tâm ờ, thì có thể đăng ký và theo dõi kênh để được nhận thông báo thường xuyên hơn à, xin cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại